còn chẳng thơm thảo bắt canh rau mai khuất núi xây mồ to mã đẹp dỗ cha thì coi nhẹ nuôi mẹ thì không cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện